Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê Cá Vàng Thôi thì bây giờ mình sẽ không có gọi là biện luận, mình sẽ không có ngụy biện, sẽ không có giải thích về lý do vì sao mà mình chậm trễ như vậy nữa Mà mình sẽ đi vào vấn đề chính ngày hôm nay luôn nha Ở cái video lần trước thì mình cũng đã chia sẻ là các loại vi khuẩn, không phải là các loại vi khuẩn mà các loại ký sinh trùng gây bệnh cho cá vàng Thì là để tiếp nối và hoàn thành cái chủ đề này, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn các loại vi khuẩn gây bệnh cho cá vàng Đầu tiên đó là bệnh thối đuôi à, miệng hoặc là vây do cái loại vi khuẩn gây ra thì cái bệnh này nó có tên khoa học là columnaris nguyên nhân gây bệnh á, thì um, nó cũng giống như cái tên của cá vậy của cái loại vi khuẩn này vậy là nó sẽ do cá bị nhiễm một cái loại vi khuẩn nó có tên là columnaris hoặc là flexibacter thì cái triệu chứng bệnh á um, cũng rất là dễ nhìn thấy bởi vì đây là một căn bệnh ngoài da mình có thể nhìn thấy rất là dễ dàng đó là xung quanh miệng cá nó sẽ bị tưa màu trắng nè và um, hoặc là cái vây cá nè hoặc là cái đuôi cá nó sẽ bị tưa tưa ra màu trắng như thế này và về cái phần mang cá sẽ có một cái chất nhầy màu vàng bám vào bên trong mang của cá và các đầu vây kiểu giống như là nó bị thối rữa và nó sẽ chuyển sang màu trắng đục thuốc để điều trị cái bệnh này á thì hiện tại ở trên thị trường có những cái loại thuốc như sau thứ nhất đó là tê cha nhật thứ hai đó là methylene mình thì mình hay sử dụng methylene hơn bởi vì à, ở quan điểm của mình đó thì mình cảm thấy là methylene nó sẽ chữa trị được gọi là dứt điểm cái bệnh nhanh hơn mà nó sẽ ít độc cho cá nữa uhm, cái tê cha nhật đó thì nó thiên à, gọi là thiên về dưỡng cá nhiều hơn mình cảm giác là như vậy ở Nhật á, thì nó có một cái loại thuốc đó là Camparade đây là một cái loại thuốc của Nhật nó có cái chứa thành phần axit asolinic và để dùng chuyên để chữa cái loại bệnh về thối đuôi thối vây và gọi là à, lở loét miệng của cá có một loại nữa đó là Biotalk thì loại này gọi là cũng khó tìm nhưng mà mình cũng chia sẻ tên thôi nha để các bạn vô tình mà các bạn có được cái loại này thì các bạn cũng có thể sử dụng và một loại nữa các bạn à, sẽ rất là quen thuộc luôn đó là muối khoáng thì ừ, đây là cái à, muối khoáng gọi là giống như một cái nền tảng để mình chữa bệnh cho cá rồi thì mình cũng sẽ chia sẻ đây luôn để các bạn nắm Loại bệnh thứ hai đó là bệnh xù vẩy là vảy sẽ dựng lên. Đối với cái bệnh này á, thì cá bị bệnh này là do cái vi khuẩn mang tên là Aeromonas và cái triệu chứng bệnh thì nó sẽ giống như cái tên của bệnh vậy đó, đó là cái vảy cá nó sẽ dựng ngược lên. Thuốc để trị cho bệnh này á, thì hiện tại có hai loại thuốc và ở Nhật Bản người ta sử dụng để trị cái bệnh này đó là thuốc parazan D và hoặc là một cái chất gọi là axit azelinic À, ở Việt Nam thì theo mình biết hình như là cái chất arsenic này đang bị cấm sử dụng nên là mình cũng không có tìm thấy ở Việt Nam nữa. Bởi bởi vì là um, cái thuốc để mà chữa cái bệnh này nó cũng khó kiếm mà thật sự là mình kiếm không được luôn á nên là mình đã áp dụng một cách trị rất là dân gian đó là à, mình sẽ trị bằng cách là cho cá ngâm với lại dung dịch ca cao mỗi ngày à, gọi là dân gian nhưng mà thật ra cách trị này mình cũng học từ người Nhật Bản luôn uhm đó là mình sẽ ngâm cá vào trong cái dung dịch ca cao thì là trong ca cao nó sẽ có những cái chất để mà nó sẽ đào thải những cái chất độc trong cơ thể của cá ra và nó sẽ à, gọi là chữa lành từ bên trong nội tạng của cá với cách này á thì bởi vì chữa lành nó sẽ các bạn thấy là chữa lành thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian và mình cần phải kiên trì nó sẽ tốn khoảng chừng một tuần hai tuần đến một tháng hai tháng đó là chuyện bình thường luôn á và mình cũng đã áp dụng cách này rất là nhiều lần rồi nên tới hiện tại là 5 năm thì mình hoàn toàn có thể tin tưởng vào cách điều trị này mình cũng đã có một cái video chia sẻ về công dụng của ca cao và cũng như là cách điều trị bệnh sù vẩy các bạn có thể tìm lại để xem nha. Loại bệnh thứ ba đó là bệnh lở loét ngoài da. À, cái bệnh này á, nó được gây ra bởi cái vi khuẩn Aeromonas hoặc một loại nữa đó là Salmonella và cái triệu chứng bệnh á, thì mình rất là dễ nhìn thấy luôn đó là một cái phần cơ thể của cá nó sẽ lở loét và thậm chí là lộ thịt ở bên trong ra ngoài nó sẽ đỏ đỏ như vậy à, cái bệnh này nó cũng dễ điều trị lắm các bạn các bạn sẽ thường điều trị bằng xanh methylene nè hoặc một cái loại dung dịch nữa đó là axit azelinic cái dung dịch này mình đã chia sẻ rồi thì nó cũng khó tìm ở được ở Việt Nam tuy nhiên mình cũng nói với các bạn luôn để mà nếu các bạn có thì các bạn có thể dùng nó để mà sử dụng ha à, mình cũng đã từng làm một cái clip chia sẻ về cách điều trị cá bị lỗ loét ngoài da các bạn có thể tìm để xem lại nha Tiếp theo là một căn bệnh mà thường là các bạn ờ, mới nuôi cá cũng hay gặp phải nào đó là bệnh xuất huyết. Bệnh xuất huyết thì nó sẽ uh, gây ra bởi các loại vi khuẩn là Aeromonas hoặc là một loại nữa đó là Hydrophila thì cái triệu chứng bệnh là mình có thể thấy đó là một cái một phần hoặc là toàn bộ cơ thể của cá sẽ bị sung huyết nó sẽ đỏ bồng lên như vậy vậy nó có thể nổi lên hoặc là tệ hơn là mắt nó cũng sẽ lồi ra đối với cái giai đoạn đầu của cá thì mình có thể điều trị nè bằng cách là mình ngâm với nước muối đây là một cách điều trị rất là hữu hiệu luôn mà nó cũng cơ bản nhất đối với các bạn hoặc là mình sẽ ngâm cá với lại à, te cha nhật tuy nhiên các bạn có thể ngâm cá với lại muối khoáng hoặc là te cha nhật còn đối với các bạn nào mà ở nhật á, thì các bạn cũng có thể sử dụng là paradan à, ờ, parazande cái loại này à, nó cũng có thể vừa trị cái loại à, vừa trị bệnh gọi là lở loét đuôi của cá mà vừa có thể trị bệnh xuất huyết nên là các bạn có thể áp dụng được nha tiếp theo đó là bệnh bị mụn nước gas um, mình không có biết cách gọi tên của nó như thế nào cho đúng nữa mình chỉ có thể nhìn cái hình nó và mình tưởng tượng ra như thế nào thì mình gọi tên như vậy thôi các bạn có thể tìm một cái loại tên nào đó hoặc là các bạn thử nghĩ xem là mình có thể thể là nghĩ ra nó bị bệnh gì các bạn có thể uh, comment ở dưới cái phần comment á phần bình luận mình sẽ xem và sau đó thì từ đó thì mình sẽ cùng với các bạn gọi bằng cái tên đó cho nó dễ hiểu ha à, với lại là mình gọi là mụn nước gas là mình cũng dịch từ tiếng Nhật sang á nên là nó nó như thế nào thì mình giữ nguyên như vậy luôn thì nguyên nhân á, nó là do cái nấm nước ký sinh ở trên cơ thể của cá mình thấy rằng cái bệnh này khiến cho cá rất là tội luôn á bởi vì mình nhìn chú cá mình cảm thấy sợ nữa đó là trên bề mặt của cá nó sẽ nổi rất là nhiều cái kiểu giống như là ga nước đó, mà nó sẽ sần sùi sần sùi và cách để mà điều trị cái loại bệnh này á thì mình sẽ dùng một cái chất lỏng màu xanh là malachite cái loại này theo mình biết là rất là độc luôn á các bạn thay vì như vậy thì mình có thể sử dụng methylene nè hoặc là rin ép cho cá thì nó sẽ tốt hơn cho cá bởi vì nó sẽ ít độc cho cá hơn chứ cái loại mà hóa chất xanh machalis nó theo mình biết là nó rất là độc Tiếp theo nữa và cuối cùng đó là một loại bệnh là virus herpes thì cái loại virus herpes này nó cũng do một cái loại virus nó tên là herpes gây ra và cái triệu chứng á, thì nó nó gây nó tác động lên mang nhiều hơn đó là mang cá nó sẽ trở nên hồng nhạt hoặc là trắng luôn và trên cơ thể của cá nó có thể xuất hiện những cái loại đốm trắng khoảng chừng 0,5 mm cách để điều trị á, thì hiện tại là mình cũng không tìm được cái thuốc để mà điều trị cho cái bệnh này mình sẽ cho tắm bằng nước muối hoặc là mình tăng cái nhiệt độ nước lên 28 độ C hoặc là cao hơn um, cái cái loại virus herpes này theo mình biết là nó không chỉ xuất hiện ở cá vàng đâu mà ở những cái loại cá khác gọi là cá ăn thịt đó À, cá ăn thịt có nghĩa là cá để mình ăn thịt đó nha các bạn chứ không phải là cái loại cá mà nó nó ăn thịt những cái loại khác đâu không phải thì nó cũng có cái loại virus này do um, các bạn cùng tim với đam mê các bạn các bạn tìm hiểu được nhưng mà vẫn không có tìm được cái loại thuốc nào để mà chữa cái loại virus herpes này nói chung là bên mình cũng đang nghiên cứu thì khi nào mà bên mình có những cái thông tin để mà chữa dứt cái loại này á thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thế mình biết thì cái cái loại bệnh này nó cũng nó nó gây nó nó gây ra và nó khiến cho cá bệnh á là do chất lượng nước nè là do nhiệt độ nước nó sẽ khiến cho cá bị cái bệnh này nó cũng rất là hiếm xảy ra thì phải nhưng mà một khi mà xảy ra rồi á thì cái khả năng để mà cứu cá thì nó rất là thấp luôn nhưng mà bên mình cũng cần nhiều thời gian để mà tìm hiểu hơn nữa nên là các bạn cho bên mình thêm thời gian để mà tìm hiểu thêm về cái loại bệnh này nha bởi vì nó cũng khá là lạ Ok, vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những cái tổng hợp những cái loại bệnh của cá vàng nè, cách chữa trị nè, rồi những cái loại ký sinh thường gây bệnh cho cá vàng, những cái loại vi khuẩn thường gây bệnh cho cá vàng. À, xong cái chuyên mục này thì mình mình hy vọng rằng các bạn có thể hiểu thêm về nhiều về cái loại về cách chữa trị cho cá vàng nha à, cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo bye bye